thì bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể dễ dàng vệ sinh cũng như là chùi rửa Đây. các bạn không phải mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than bên trong sẽ có mâm và vỉ bằng inox thì cái tính năng đầu tiên á mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc ở đây là hai bếp nấu đây và một bếp nướng các bạn nhìn thấy ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cả ba ngọn lửa ba bếp lại để mà dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi mà lửa tắt cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á khi mà lửa tắt á, thì cái quay cảm biến á, nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tập của rle bếp nó đã đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ga thì cũng có một số nơi bán khác họ quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàng mí khi mà các bạn nấu nướng mà nước nó có trào ra bên ngoài thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á đây đầu chia lửa này nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên nếu như mà có xảy ra cái tình trạng mà nước nó có trào ra thì cái khả năng mà nó chạm vào cái đầu chia lửa này mà khiến cho lửa tắt á, nó cực kỳ là thấp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 đây là 401 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí ấy, những nhiệt độ có thể khác nhau thì ờ, để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi các bạn mua clip ở cửa hàng chúng tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ ờ, pin sạc bao gồm một pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là một ổ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo đây một cái lò xo đây là tất cả phụ kiện của một bộ pin sạc bên ờ, cửa hàng chúng tôi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 khi đèn thì chớp ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào đây kíp đã ờ, tự động khóa ra lại sau có tính năng là nước cạn nồi đây kíp đã khóa ra đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể ờ, phân biệt khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp ghi vào bên trong á các bạn sẽ nhớ lưu ý một điều như thế này các bạn phải hướng cực cái cực, cực, cực dương á là dấu cộng này nó sẽ ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ nó sẽ ra bên trong <clears throat> đây viên pin sẽ nằm theo cái hướng như thế này các bạn lưu ý dấu cộng sẽ ra bên ngoài và dấu trừ sẽ vào bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thứ nhất là biến sẽ không hoạt động được và thứ hai có thể xảy ra tình trạng pin bị hư hỏng nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ việc mượn một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo này đây và phía trên là cực dương với pin là dấu cộng á thì nó sẽ có những lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không sẽ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra biết sử dụng đi sạc hoạt động bình thường thì bên ông bếp á tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn có thể cắm đầu tấm sạc vào đây sạc vào thì vì bếp này nó chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không tính năng hẹn giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi sẽ có bán kèm ổ cắm hẹn giờ đây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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì các bạn phải lấy học pin này trống nhé đây chúng ta phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng một cái hẹn giờ mà vẫn với pin bên trong á thì khi mà hết thời gian hẹn trống thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì giờ nó vẫn còn cái nguồn điện á được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này ở đây là tính năng rang xào đồ khô đây các bạn chỉ ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây khi mà đèn hiển thị ánh sáng đỏ sáng lên á là các bạn đã có thể uh, sử dụng chức năng này rồi